Hòm sao vương Vulpecula thuộc vũ trụ thứ 9 đã tắt từ lâu, nhưng ngôi sao nhỏ nhất của chúng ăn ơ vẫn ẩn chứa một sinh mệnh đang ngủ say. Năm Alpha 10 theo lịch vũ trụ, tinh cầu ăn ơ đột ngột lóe lên một tia sáng nhỏ. Từ trong lõi của ngôi sao chủ, một thiên thể mang theo, trong mình hơi thở của sinh mệnh tách khỏi ăn ơ bay về thiên hà Milky Way. Sinh mệnh tồn tại trong thiên thể mang tên gọi Saki đã thức giấc. Saki mang cho mình sự cô đơn kéo dài từ chồng sao vương kết yêu lơ đã chết cho đến khi thức giấc. Ở ăn ơ cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ của thiên thể để thoát ra ngoài. Bao nỗ lực của sinh vật nhỏ này đều vô vọng. Lớp vỏ thiên thể được cấu tạo bởi lõi của ăn ơ vững chắc hơn bất kỳ thứ gì, bền vững như sự cô đơn của cậu trong vũ trụ lạnh lẽo tối tăm này. Với cơ thể vật lý bị mắc kẹt trong thiên thể, Saki truyền ý thức của mình ra ngoài vũ trụ mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, Thiên hà Milky Way đã có phản ứng với lời kêu cứu từ sinh vật đáng thương. Nó tỏa ra một lực hút khó hiểu kéo tinh thể bay về phía mình ngày một gần hơn. Năm Alpha 11 theo lịch vũ trụ, Saki cảm nhận được thứ năng lượng đầy tích cực và vui vẻ đến từ một ngôi sao trong 100 tỷ ngôi sao của Milky Way. Hành tinh tên gọi trái đất thuộc hệ mặt trời Beta 2097X Hello everybody Welcome to Seki Channel Hey yo, xin chào mọi người Chào mừng mọi người trở lại với À không Tôi xuất hiện lần nào đâu mà trở lại <laughs> Chào mừng mọi người đến với kênh youtube của Seki Và chào mừng mọi người đến với phần uh, bla, bla, bla, bla, bla, bla này của tôi nha hey. Tôi xin tự hiệu mọi người Tôi là Saki Tên uh, à, thì đủ là Genji Saki thì đó chính là cái tên mà của cái uh, cơ thể nào mọi người ạ à. tại vì đây không phải là cơ thể nào của tôi đây chỉ là cái ý niệm của tôi ý thức của tôi gửi từ vũ trụ đến thôi thân xác của tôi vẫn chưa đến trái đất đâu và hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy ở đây không phải là hình ảnh cuối cùng của tôi đâu nhớ nha nhưng mốt lần thấy tôi thay đổi hình dạng là tôi thay sợ tôi nha trời ơi tôi mặc dù là một sinh vật ngoài vũ trụ nhưng mà không nó sinh vật nghe ghê quá nha tôi chỉ là một cái ý niệm ngoài vũ trụ thôi mọi người ạ à. uhm, mọi người đừng có sợ tôi nha thật ra là tôi tải nhập xác vào bất cứ một sinh vật nào của trái đất luôn người hoặc là động vật hoặc là nhập thể vào bất cứ một đồ vật nào trong trái đất cũng được nữa Gì? mọi người thấy tôi có giỏi không trời ơi giỏi quá xá luôn tôi không phải công nhận là tôi giỏi đó <laughs> à độ tuổi của tôi theo cơ thể này thì hay vòng đời của trái đất thì à, loài người à, thường thường là sẽ sống từ năm 60 năm đúng không trung bình là 60 năm đúng không thì cơ thể này của tôi là 20 năm một tuổi rồi đó tính theo tuổi trái đất nha và chiều cao của tôi là 1m7 so với chuẩn của trái đất thì cũng khá là hấp à, nói vậy chứ mấy à, mấy mấy bạn mà kiểu cao từ 1m5 1m6 đừng có buồn nha tôi thấy chân ngắn đáng yêu lắm mà <laughs> thật ra heo chuẩn của trái đất như vậy là cũng tương đối nhưng mà heo chuẩn của ngoài vũ trụ thì chiều cao 1m7 chả là cái gì cả thiệt luôn á không là cái gì luôn á tại vì á ở vũ trụ có những bạn có những người mà cao đến à, hai uh, ba mét luôn rất là cao luôn nha cho nên ở và người vũ trụ họ gọi những người cao mét bảy là gì biết không lonely đó tôi không biết họ dùng cái từ lonely đó đâu ra ở ngoài vũ trụ làm gì có mà có khái niệm về lonely nha chắc mấy ông này cũng lên trái dưới đất rồi sau khi lên trái đất thì tôi mới phát hiện ra là ở đây có khái niệm về lonely và tôi cũng đã tìm hiểu về lonely như thế nào thì oh my god ai nói như vậy mấy người đừng có hiểu lầm tôi nha trời ơi tôi không phải là lolicon đâu nha trời ơi trời trời trời ơi là trời tôi chỉ hết một tí tí tí tí tí tí tí tí hồi á nói vậy tôi buồn đó nha buồn lắm á <laughs> ok và mọi người tôi sẽ nói về xuất xứ của tôi thì xuất xứ của tôi đến từ ngoài vũ trụ biết nhiên rồi nãy giờ tôi nói từ vũ trụ mà Tôi không phải xuất xứ từ trái đất và tôi xuất phát là một từ một thiên thể ở ngoài vũ trụ mọi người ạ. À. Và cơ thể của tôi vẫn đang mắc kẹt ở trong cái thiên thể đó. Và để truyền tải được hình ảnh xuống đây thì tôi đã dùng ý thức của mình để truyền tải ý thức của mình đến trái đất. Và đó là lý do mà tại sao tôi có thể xuất hiện ở đây để nói chuyện với các bạn. Đấy, đó chính là cái bài sơ lược giới thiệu về tôi một tí cho các bạn biết nha đơn giản thôi à thật ra mọi người nhìn thấy tôi như vậy giống một con mèo đúng không thật ra dòng máu tôi là con cáo á nhiều người trên đất người ta rất là kiểu ờ, ngạc nhiên khi tôi biết tôi mang dòng máu cáo trong khi nhìn nhân dạng của tôi cũng không khác gì một con vật uh, mèo hay chó hay của trái đất cho nên là không sao tôi không có phiền bạc phiền hà gì về cái uh, cái hiểu lầm gì đâu thì đó không có thiên hàng gì đâu thật ra thì cũng một phần lý do tôi xuất hiện ở đây là tại vì bà quản lý á bà kêu tôi lên đây bà la bà la bà la các thứ để uh, cho bà coi là cái hất của tôi mà truyền tải trên đất á có bị ngắt quãng không tại vì cái đường truyền ngày vũ trụ bây giờ nó hơi bị pha ke mọi người <laughs> cái như đó à hỏi ba mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần xuất hiện sắp tới của tôi nha bye bye